God. on. I đợi chờ à là chờ là người ở ngoan ý, ý hợi riêng riêng lòng ngữ 그래서